uống thì uống thật nhanh Say thì say cùng anh Bay thì bay cùng anh Chiêu thì chiêu cùng anh ạ dạ. Bạn có nắp yêu em còn là nghi ngờ Yêu em bao lâu anh có đâu ngờ Phút chốc tan vỡ chuyện tình ca mơ Chán rượu tình say em luôn tôn thờ. Màu son trên môi em còn vương vấn vì ai nén nén nà Cho anh vài giây khoa mô em đến ngày mai yeah, yeah, yeah. thì uống thật nhanh Say thì say cùng anh Bay thì bay cùng anh Chiêu thì chiêu cùng anh yeah. Dạ, đêm nay thì cũng đã lạnh Thời men đã tan trong anh Là nước trong đêm yêu quạnh Còn ngại gì cứ đến bên anh Ánh mắt của em làm anh đam say Tình cảm của anh luôn là đong đầy Lời anh nói ra không phải đường mật Yêu em bằng thứ tình cảm chân thật Chân anh lạnh buốt giữa từng ngày đông Nhẹ nhàng hỏi em có lạnh không Lạnh thì để anh ôm vào lòng trao em hơi ấm không ngại ngày đông Những khi uống thật nhanh Say thì say cùng anh Bay thì bay cùng anh Chiêu thì chiêu cùng anh là câu nói cơ em có lần mấy mờ yêu em bao lâu anh có đâu ngờ phút chốc tan vỡ chuyện tình ta mơ chén rượu tình say anh luôn tôn thờ một giây bên em mà anh cứ ngỡ đang lạc vào chốn thần tiên em có là chất kích thích không sao là anh dần tiền là câu nói cơ em có lần mấy mờ yêu em bao lâu anh có đâu ngờ phút chốc tan vỡ cho tình ca mơ chén rượu tình say anh luôn tôn thờ một giây bên em mà anh cứ ngỡ đang lạc vào chốn thần tiên em có là chất kích thích không sao là anh rằng Uống thì uống thật nhanh Say thì say cùng anh Bay thì bay cùng anh Chiêu thì chiêu cùng anh Vài dạ. câu nói cho em có lần mấy mờ Yêu em bao lâu anh có đâu ngờ Phút chốc tan vỡ chuyện tình ta mơ Chén rượu tình say anh luôn tôn thờ Một giây bên em mà anh cứ ngỡ Đang lạc vào chốn thần tiên Em có là chất kích thích Không sao làm anh dần tiền Vài câu nói đưa em có lần ngây ngờ Yêu em bao lâu anh có đâu ngờ Phút chốc tan vỡ chuyện tình ca mơ Chén rượu tình say anh luôn tôn thờ Một giây bên em mà anh cứ ngỡ Đang lạc vào chốn thần tiên Em có là chất kích thích Không sao làm anh dần điên Uống thì uống thật nhanh Say thì say cùng anh Bay thì bay cùng anh chiêu thì chiêu cùng ai ạ chiêu thì chiêu cùng ai ạ và câu nói từ em có lần lấy mờ yêu em bao lâu anh có đâu ngờ phút chốc tan vỡ chuyện tình ca mơ chén rượu tình say anh luôn tôn thờ một giây bên em mà anh cứ ngỡ đang lạc vào chốn thần tiên em có là chất kích thích không sao là anh dần tiền